Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Phân biệt lạy và vái Lạy và vái thường đi liền với nhau, đôi khi có thể thay thế cho nhau Nhưng thực chất mỗi hành động lại có ý nghĩa riêng biệt tập tục lạy quỳ lạy là hành động nhằm tỏ lòng tôn kính với người trên hoặc là người quá cố vào bậc trên của mình có hai thế lại là thế lại của đàn ông và thế lại của phụ nữ Đối với đàn ông, thế lại của đàn ông là ở tư thế đứng thẳng theo thế nghiêm, chắp hai tay trước ngực và giơ cao lên ngang trán. Sau đó cúi mình xuống, đưa hai bàn tay đang chắp xuống gần tới mặt hay mặt đất thì xòe hai bàn tay ra đặt nằm úp xuống, đồng thời quỳ gối bên trái rồi sang gối bên phải xuống đất, đầu cúi rạp xuống gần hai bàn tay theo thế phủ, phục sát đất. Tiếp theo, dần đứng người dậy bằng cách đưa hai bàn tay chắp lại để trên đầu gối trái, lúc bấy giờ đã co lên và đưa về phía trước, ngang với đầu gối chân phải đang quỳ để lấy đà đứng lên chân phải đang quỳ cũng theo đà đứng lên cùng chân trái hai chân đứng ở tư thế nghiêm như ban đầu tiếp tục tiến hành lại như vậy cho tới khi đủ số lầy lưu ý khi quỳ có thể quỳ bằng chân phải hay chân trái trước cũng được tùy theo chân thuận mà tiến hành nhưng cần nhớ khi quỳ chân nào xuống trước thì lúc chuẩn bị đứng dậy phải đưa chân đó về trước nửa bước và tì hai bàn tay đã chắp lại lên đầu gối chân đó để lấy thế đứng lên thế lệ này theo kiểu này gọi rất khoa học và vững vàng sở dĩ phải quỳ chân trái xuống trước vì thường là chân phải vững hơn nên được dùng để giữ thế thăng bằng cho khỏi ngã khi chuẩn bị đứng lên cũng vậy co chân trái là để chân phải có thế làm điểm tựa để tư thế lại được vững hơn đối với phụ nữ thế lại của phụ nữ có một chút khác biệt với thế lại của đàn ông ở chỗ cách ngồi trệ xuống đất để hai cẳng chân vắt chéo về bên trái bàn chân phải ngửa lên để ở dưới đùi chân trái nếu mặc áo dài thì kéo tà áo trước trải ngay ngắn trước mặt và kéo vạt áo sau để che mông cho đẹp mắt sau đó chắp hai bàn tay lại để trước ngực rồi đưa cao dần lên ngang tầm trán giữ tay ở thế chấp đó mà cúi đầu xuống khi đầu gần chạm đất thì tách hai bàn tay đang chắp đó đặt nằm úp xuống đất và để đầu lên hai bàn tay giữ ở tư thế đó 1-2 giây rồi dùng hai bàn tay đẩy lấy thế ngồi thẳng dậy đồng thời chắp hai bàn tay lại đưa lên ngang trán như ban đầu cứ thế làm tiếp cho đến khi đủ số lạy lạy xong thì đứng lên vái ba vái rồi lui ra là hoàn tất bên cạnh đó cũng có một số nơi phụ nữ áp dụng thế lạy theo cách quỳ hai đầu gối xuống chiếc để mong lên hai gót chân hai tay chắp lại đưa cao lên đầu rồi giữ hai tay ở thế chắp đó mà cúi người xuống khi đầu gần chạm mặt đất hay mặt chiếu thì xòe hai bàn tay ra ấp xuống chiếu để đầu lên hai bàn tay cứ tiếp tục lại cho đến khi đủ số lạy nhưng thế lạy này có thể làm đau ngón chân và đầu gối đồng thời không để mắt bằng thế lạy trên như vậy thế lệ của đàn ông có vẻ hùng dũng mạnh mẽ tượng trưng cho dương thế lệ của các bà các cô có sự uyển chuyển thước tha tượng trưng cho âm Tuy nhiên, thế lệ của đàn ông gây bất tiện nếu mặc âu phục, cho nên hiện nay chỉ có những người cao tuổi vẫn áp dụng thế lệ trên của đàn ông, nhất là trong các dịp lễ tổ. Còn phần đông người ta có thói quen chỉ đứng vái mà thôi, xong nếu có lòng thành, tập dượt nhiều lần rồi cũng thành tập tục vái khác với lại vái thường được áp dụng ở thế đứng nhất là trong dịp lễ ở ngoài trời trong trường hợp trong trường hợp này vái thay cho lại vái là hành động chắp hai bàn tay đến trước ngực rồi đưa lên ngang đầu hơi cúi đầu và khom lưng xuống sau đó ngẩng lên đưa hai bàn tay lên xuống theo nhịp lúc cúi đầu khi ngẩng đầu lên Tập tục vái được thực hiện sau khi người ta đã khấn trong các dịp lễ Tết hay đi lễ chùa. Sau khi bày hoa quả, đồ lễ và thắp nhang, người làm lễ sẽ bắt đầu đọc những lời khấn rầm rầm trong miệng liên quan đến các chi tiết về ngày tháng năm, nơi chốn, mục đích buổi cúng lễ, cúng ai, tên những người trong gia đình và cuối cùng là những lời cầu xin và hứa hẹn.